Xin chào quý vị các bạn à, Như đã chia sẻ tối hôm qua thì hôm nay Dũng muốn chia sẻ các bạn đó là xu hướng của thị trường trong thời gian tới sẽ diễn ra như thế nào thì ờ, với những cái diễn biến của thị trường thì chúng ta sẽ chia sẻ trong ờ, khoảng 10 15 phút ở đây ạ à, để chúng ta không phải đợi lâu nữa thì các bạn có thể quan sát về à, thị trường chúng ta biết là trong cái khu xu thị trường á thị trường bao giờ nó sẽ từ từ giai đoạn đó là tích lũy tăng trưởng và phân phối suy thoái thế thì bây giờ chúng ta quan sát đây là chỉ số của vn index đây chỉ số vn index Thế thì sau khi mà chúng ta gọi là sau giai đoạn chúng ta gọi là tăng trưởng, phân phối và suy thoái thì thời điểm này thị trường chúng ta phải đang ở giai đoạn tích lũy. À, với quá trình mà tích lũy như này thì chúng ta thấy là để biết rằng là thị trường khi nào kết thúc thì chúng ta cần rất nhiều thời gian bởi vì cái quá trình tích lũy này có thể kéo dài 3 tháng 6 tháng thậm chí là nhiều hơn à, có một cái điều mà chúng ta cần lưu ý là quá trình tích lũy càng dài thị trường tăng càng mạnh cái mấu chốt ở đây đó là gì ạ trong quá trình tích lũy này cái nhóm ngành nào là cái nhóm ngành mà có thể dẫn đầu cái nhóm ngành nào được hưởng lợi và nhóm ngành nào là nhóm ngành mà chúng ta có thể thấy à, ok tức là nhóm mà chúng ta có thể đầu tư thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại ở, ở đây chúng ta thấy là nếu xét về góc độ nào đó thì có rất nhiều các ngành mà chúng ta thấy là bị ảnh hưởng khi mà nhóm cổ phiếu bất động sản có thể đặc biệt là trong quý 2 này bị ảnh hưởng à, tuy nhiên thì những cái cái điều mà chúng ta thấy là ảnh hưởng à, trong cái quá trình mà bất động sản suy suy giảm thì nó cũng sẽ có gì ạ à, những cái cơ hội để gì ạ à, là tái tức là từ đáy tức là từ đáy đi lên thì chúng ta thấy là sẽ có những cái nhịp sóng hồi của một nhóm nào đó tuy nhiên thì à, để chúng ta phân tích kỹ hơn và rõ ràng hơn thì chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ phân tích thị trường chung đây là chỉ số thị trường chung thị trường chung của chúng ta sau có những chúng ta ở đây những cái sóng hồi trong một cái biên độ rất là hẹp ở đây ạ thì bắt đầu chúng ta thấy là trong thời gian rất là dài đây thị trường có những đợt giảm khá là nhiều cứ liên tục giảm cái câu chuyện ở đây chúng ta phải đặt ra câu hỏi này mỗi cái nhịp tăng này chúng ta phải tận lợi thế này đầu tư vào đúng nhịp để chúng ta có lợi nhuận ngay và trong quá trình giảm này chúng ta cũng thấy là một cái quá trình giảm rất là dài có thể mất đôi ba tuần thậm chí một tháng nên quá trình giảm chúng ta thấy là mất rất nhiều thời gian và những cái đỉnh nhịp hồi này chúng ta cũng thấy là trong nhịp hồi này thị trường cũng như là có khoảng độ hai ba tuần và bây giờ chúng ta thấy là quá trình giảm lại cũng diễn ra thế ở đây chúng ta thấy là những cái nhịp hồi như này thì chúng ta hãy lựa chọn những cái nhóm cổ phiếu nào ngắn hạn dẫn dắt hoặc là những cái nhịp giảm như này thì chúng ta cần phải thoát ra bởi vì à, nhiều bạn thấy nó rẻ các bạn mua vào ở đây khi mà các bạn mua vào ở đây thì thực sự là rất là rủi ro với chúng ta rất là rủi ro với chúng ta nên chúng ta sẽ không mua vào trong những cái nhịp như này để chúng ta tránh được những cái sai lầm uh, sai lầm mà chúng ta không cần thiết trong quá trình đầu tư thế thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại sau quá trình chúng ta gọi là phân phối đây là những quá trình phân phối các bạn có thể phân tích ở quá trình phân phối này diễn ra quá trình phân phối tiếp tục diễn ra và chúng ta thấy là những cái nhịp sau khi hồi không khối lượng thì phân phối tiếp tục diễn ra với khối lượng lớn và trong cái quá trình này thì thị trường bắt đầu gì ạ có những nhịp chúng ta gọi là đây là chúng ta bị gãy cái đường trung bình hai năm mươi ngày và giảm và hiện tại đang ở một cái vùng chúng ta gọi là hỗ trợ đây cái vùng hỗ trợ mạnh à, cái vùng tức là cái cây nến này chúng ta gọi là vùng hỗ trợ mạnh thế thì tạm thời chúng ta gọi là vùng hỗ trợ mạnh khi mà có khối lượng tham gia vào đây nha khối lượng tham gia vào đây vậy khi mà khối lượng tham gia vào đây thì các bạn ở trong điểm này các bạn có tham gia nên tham gia hay không đấy ạ à, có nên tham gia phải không khi mà khối lượng lớn thế này thì có nên tham gia phải không đúng không thì câu chuyện ở đây là tại thời điểm này chúng ta hãy kiên nhẫn một chút bởi vì sau khi nó đến cái vùng chúng ta gọi khối lượng lớn này thì có thể nó sẽ rung lắc từ 1 đến 2 tuần có thể trong một tuần thì lúc đấy chúng ta xem là cái việc mà rung lắc ở trong cái vùng này nó có mạnh hay yếu để nếu các bạn gọi là đầu tư lướt sóng thì các bạn mới đầu tư hoặc là gì ạ à, nhóm ngành nào mà có thể là chúng ta thấy là dẫn dắt hoặc là nhóm nào anh tàn hơn thì chúng ta có thể đầu tư ở đoạn này chúng ta cũng có thể nhìn với VN30 cũng tương tự như vậy đây các bạn nhìn thấy không VN30 cũng tương tự như vậy đó là gì ạ à? đây là một cái vùng mà chúng ta gọi là hỗ trợ rất mạnh nhưng cái vùng hỗ trợ mạnh này có thể hôm nay nó hồi nhá các bạn nha có thể nó hồi nhưng tuy nhiên thì cái vùng hỗ trợ này khi mà gặp cái vùng hỗ trợ khối lượng lớn là chúng ta bị gãy này à, khối lượng lớn hơn so với trước đó mấy hôm trước đó nhưng tuy nhiên thì nó không có sự bán tháo các bạn nha nó không có sự bán tháo nên chúng ta gì ạ hãy quan sát tiếp tục quan sát bởi vì trong những cái vùng hỗ trợ này nó sẽ có những đợt kéo lên rũ bỏ để chúng ta biết rằng là thực sự đây nó là đáy ngắn hạn hay không nếu trong trường hợp một số trường hợp thì nó sẽ có thể giảm về test lại đáy này một số trường hợp thì nó sẽ biến động đây để chúng ta xem rằng cái việc mà nó biến động ở đây nó sẽ như thế nào thế thì bây giờ chiến lược ở đây thì nó sẽ là một chiến lược đó là chiến lược mua sớm các bạn nhé chiến lược mua sớm thì để cho các bạn biết rằng là mua sớm như nào thì trong hôm nay tức là tối tối hôm nay Dũng bắt đầu có những cái chương trình hướng dẫn các bạn một số các cách để các bạn mua sớm tại vì bây giờ nói về các bạn để các bạn mua thì lúc này nó sẽ không có gì ạ à Ờ, tức là mua lúc này nó không có cái cái thuận lợi cho chúng ta bởi vì lúc này nó lên nó lại xuống lên xuống nên chúng ta gặp gặp rất nhiều cái rủi ro nên lúc này chúng ta ở đây chúng ta quan sát rất nhiều các nhóm cổ cổ phiếu ở đây chạy cái nhóm cổ phiếu như là kinh bắc chẳng hạn đây chúng ta nhìn ạ thì rõ ràng là sau khi các bạn nào mua trong quá trình xác nhận như này thì bây giờ nó đang test lại cái đáy này vậy chúng ta mua sớm ở đây có được hay không ạ à? có thể nó sẽ bị gãy tiếp và nó sẽ đi xuống như này chúng ta gặp rất là nhiều rủi ro chúng ta thấy là Techcombank cũng là một cổ phiếu yeah. À, thế thì bây giờ chúng ta thấy rằng là cái cổ phiếu này hiện tại chúng ta đang gặp cái vùng hỗ trợ và nó không bán tháo cái lượng nhưng có thể nó hồi nhưng cái hồi này nó phải test đi test lại một vài lần để cho nó an toàn nên chúng ta gọi là mua sớm ở trong vùng này gọi là bắt đáy thì nó sẽ rủi ro của chúng ta nên chúng ta cũng phải có một cách nào để mua sớm hay là chúng ta nhìn thấy là Vietcombank chúng ta sẽ phân tích một vài cái cổ phiếu Vietcombank thì nó đang gặp cái vùng đỉnh và nó biến động như này thì nó có hồi nó không đi được xa bởi vì uh, chúng ta thấy là ở dạng này chúng ta phải phân phối sớm Đấy, mua sớm nó lại gặp phân phối sớm thế thì khi phân phối sớm là sau khi gặp khủng kháng cự này nó khối lượng rất là lớn đây chúng ta khối lượng rất là lớn ở đây nên lên đến vùng này nó sẽ thường là những cổ phiếu nó sẽ hình thành những biên độ thu hẹp biên độ thu hẹp như này tức là nó sẽ giảm Đấy, giảm với một biên độ nhỏ đó sau đó nó hồi Đấy, nó kéo lên và nó có thể tạo ra những biên độ nhỏ hơn trước khi tăng nên chúng ta thấy là những cái cổ phiếu tuy rằng nó rất là khỏe so với thị trường chung giảm nhưng chúng ta cần thêm thời gian thế thì bây giờ chúng ta thấy rằng là để mua sớm thì rõ ràng là gì trong lúc này không thể mua được có nhiều cổ phiếu giả sử như cổ phiếu này nếu gọi là đây là cái điểm mua đây là test lại thì trong một số trường hợp nếu mà cổ phiếu này quay trở lại nhé thì các bạn có thể gọi là mua ở đây nhưng tuy rằng mua ở đây thì nó phụ thuộc rất lớn vào thực sự cái chỉ số EVN index này cái chỉ số phía trên này nó đã tạo đáy chưa nên lúc này chúng ta thấy là sau khi nó kéo lên à, nó test lại khối lượng thấp thì cái sự xác nhận này với biên độ lúc này biên độ này cái biên độ lớn ở phía trên này là cản rất lớn thì chúng ta thấy rằng là tích lũy chưa đủ thì không thể mua sớm được nên chúng ta thấy là không phải chúng ta cứ bắt đáy là chúng ta thành công mà chúng ta cần phải đợi khi nào nó đủ điều kiện tích lũy thế thì bây giờ nó có hai khái niệm để chúng ta sẽ phân tích vào tối hôm nay đó là mua sớm và khi nào tích lũy đủ các bạn nhá. thế nào mà mua sớm và khi nào tích lũy đủ nếu các bạn gọi là đầu tư lướt sóng thế thì để trước khi mà các bạn hiểu rõ điều này trong đầu tư thì chúng ta có một số trường phái một là trường phái đầu tư giá trị các bạn nhé đầu tư giá trị đầu tư giá trị là người ta cứ thấy giảm người ta mua à, cứ thấy giảm người ta mua thì cái trường phái này Dũng sẽ không áp dụng bởi vì thực ra là chúng ta cũng không biết là cổ phiếu nào dẫn đầu và chúng ta nghĩ rằng là nó tốt nhưng thực ra với việc mà cái cái việc mà phân tích báo cáo tài chính nhiều lúc là nó không được uh, chính xác nên việc mà mua sớm là gì ạ là chúng ta chỉ mua ở một cái giai đoạn giai đoạn này chúng ta gọi là lướt sóng thôi không thể đầu tư dài hạn được cái điều thứ hai là gì ạ chúng ta cần phải nhìn vào một chu kỳ lớn nha một chu kỳ lớn thì các bạn mới mua được còn bây giờ nếu các bạn ở một chu kỳ nhỏ mà các bạn mua mà các bạn nắm giữ lâu dài các bạn sẽ gặp rất nhiều rủi ro nên cũng sẽ không chia sẻ các bạn với chiến lược mua tích sản hay là mua uh, để lâu dài đúng để làm này tại vì nó đang thị trường đang tích lũy mà chúng ta lại bắt vào mua đầu tư lâu dài thì điều này thực sự là nó sẽ không mang kết quả cho chúng ta đặc biệt là những nhà đầu tư mới tham gia thị trường ở đây chúng ta thấy là đây giả sử như là một cái cổ phiếu nó biến động lớn như này Đấy. thì các bạn có thể mua sớm đoạn này nhưng thực ra các bạn thấy là nó được chút thôi tại vì tích lũy ngắn như này không bị xa hoặc là chúng ta nhìn thấy cổ phiếu thế giới đó chẳng thế giả sử các bạn có thể mua sớm đoạn này Đấy, mua sớm thì cái việc mà nó lên thế này phải bán ngay bởi vì cái đoạn là tích lũy quá ngắn nên nó không thể lên xa được thì câu chuyện ở đây là gì ạ nếu bây giờ cái quá trình nó rơi như này thì nó có hồi hồi đôi chút đấy ạ và chúng ta thấy là nếu mà nó hồi đôi chút thì chúng ta sẽ không mang lại cái hiệu quả cho chúng ta nên ở đây trong lần này thì các chúng ta nhỉ đầu tư thì nó có hai chiến lược chiến lược đầu tư là chúng ta gọi chiến lược mua sớm để lướt sóng ngắn bởi vì tất cả những quá trình sách ao ở giai đoạn này đều thất bại các bạn mua cứ quá trình bứt phá như thế này à cái quá trình bứt phá <clears throat> đây là quá trình rút bỏ sách ao rút bỏ quá trình bứt phá đều là gì ạ thất bại thế thì tất cả nếu chúng ta cứ mua ở trong quá trình rút bỏ như này thì có thể là thất bại nhưng tuy nhiên là sau khi nó test lại lần một lần hai thì chúng ta có thể có những nhịp mua sớm như này và chúng ta có thể uh, tạm thời bán ra nhưng bây giờ chúng ta bán ra trong này 50 phần trăm thì trong đoạn này chúng ta chỉ có lợi nhuận 5 đến 10 phần trăm thôi không có nhiều đâu ạ giả sử đây chúng ta gọi là mua ở đây nhưng trước hết chúng ta thấy là cái cản này lớn thì nó không lên được ra nên thực tế là chúng ta cần phải lựa chọn những cái cổ phiếu đủ điều kiện để mua sớm đấy không phải bất cứ cổ phiếu nào mua sớm được hoặc bất cứ cổ phiếu nào bắt đáy được vậy chiến lược mua sớm như nào và làm thế nào để biết thế nào là tích lũy đủ hoặc là tích lũy ngắn tích lũy dài thì Dũng sẽ phân tích cho các bạn trong buổi tối hôm nay thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn tổng kết vào thị trường hôm nay để các bạn thấy rằng là nếu bây giờ bảo các bạn mua bắt đáy để theo chiến lược của Dũng thì Dũng sẽ không mua trong thị trường này dù là hôm nay thị trường có thể hồi nhá dù là hôm nay nhá có thể hồi khi mà nó đang gặp cái vùng hỗ trợ thực ra là cái khối lượng như này nó chưa đủ nhá khối lượng này nó chưa đủ nhưng chúng ta thấy là nó hồi thì nó chẳng được bao nhiêu cả nếu trả thử nó hồi nó cũng không được bao nhiêu cả nên thực ra là gì ạ cái vùng này là gì ạ khi mà nó bán tức là khi mà nó bán đến đây không ai bán ra và nó đến vùng này cũng không có sự bán tháo nên dù là thị trường giảm chúng ta cũng thấy rằng là nó có thể test đi test lại ở trong vùng này một vài lần nữa thì trong tuần tới trong tuần này này chúng ta có thể xem là quá trình test như nào để nếu chúng ta có thể có chiến lược mua sớm còn trong trường hợp các bạn có thể thấy rằng là mua chung và dài hạn trong lúc này thì gần như là nó không có kết quả bởi vì tất cả thị trường nó cần ở giai đoạn này nó cần rút bỏ nó cần tích lũy rút bỏ rất là mạnh nha đây là tuy nhiên thì khi mà rút bỏ như vậy thì chúng ta đây là những cái điểm mà chúng ta gọi là thị trường chung chúng ta có thể đây là những cái điểm mua sớm hoặc những điểm này chúng ta có thể mua sớm thì đợi quá trình tích lũy rút bỏ hết các nhà đầu tư yếu vía thì cái việc mua sớm ở trên cái vùng này nó mới gì an toàn thì ở trên cái vùng này nó cũng tương tự như vậy nó sẽ có quá trình rút bỏ ở trong vùng này một thời gian trước khi chúng ta có những điểm mua sớm thế thì bây giờ các bạn có thể hỏi tất cả những cổ phiếu thời điểm này như là một số bạn Dũng sẽ phân tích cho bạn khoảng ba cổ phiếu để các bạn có thể nhìn rõ hơn ạ à. chúng ta sẽ phân tích ạ à. thì để các bạn hiểu rõ hơn ba cổ phiếu bất cứ nào đây là gì STB STB Đấy. thì câu chuyện là STB nếu chúng ta thấy là cái những cái khối lượng lớn này này là lớn tiếp tục những khối lượng lớn đây thì cổ phiếu này gần như không đi được xa à, cổ phiếu này gần như không có thể đi xa được và nếu các bạn mua để bạn đợi thì nếu ở trong trường hợp này đây là cái vùng một cái xu hướng đang tích lũy khá tốt nhá cổ phiếu này đang tích lũy khá tốt các bạn nha tích lũy khá tốt nhưng tuy nhiên này trong quá trình rút bỏ như này thì nó sẽ có những quá trình test lại ở cái vùng hỗ trợ này một vài lần giả sử nó kéo lên nó lại rút bỏ đấy rút bỏ đấy thì những cái quá trình kéo lên rút bỏ lúc chúng ta mua sớm vùng này thì đến cái vùng này chúng ta có thể tạm thời bán ra như mua như này chỉ dành cho các nhà đầu tư gọi là lướt sóng hàng ngày thôi còn các nhà đầu tư chuyên nghiệp thì các bạn đầu tư dài hạn trung hạn thì các bạn đợi Dũng sẽ phân tích một cái mảng rõ hơn nha giảng rõ hơn về điều này chứ không phải là các bạn cứ mua một cách bừa bãi trong cái vùng này cả các nhóm cổ phiếu ngân hàng nó đều như thế ạ đây là cái đây là dạng cổ phiếu nhá ngân hàng mạnh hơn thị trường nha, các bạn nhìn này đây là một dạng cổ phiếu ngân hàng mạnh hơn thị nên sau này chúng ta phân tích thì đây là một cái vai vai lớn tức là cái vùng này cảm rất lớn thì cái quá trình này nó cũng đang có chống hình tích lũy và các bạn đợi chờ quá trình tích lũy này trước khi bước vào xuống tăng hơn để các bạn hiểu rõ về cái nhóm ngành ngân hàng à, Dung muốn chia sẻ nhóm ngân hàng là nhóm mà có thể được hưởng lợi rất lớn từ giai đoạn tới hưởng lợi đầu tiên là nếu chúng ta nhìn về cái lợi nhuận của ngân hàng trong thời gian vừa qua khá là tốt thế thì tại sao nó được hưởng lợi lớn bởi vì thứ nhất là các bạn thấy rằng là rõ ràng là lãi tức là bây giờ chúng ta đang lại áp lực lớn nhất nó đã trải qua rồi áp lực về gì ạ à? về nợ xấu lớn nhất trải qua đã trải qua rồi nên cái việc mà tới đây uh, cái trích lập dự phòng sẽ gì ạ à? giảm đi và thứ hai là khi mà trích lập dự phòng giảm đi ngân hàng có thể cho vay nhiều hơn điều thứ ba nữa là gì ạ đó là khi mà lãi suất có xuống giảm thì cái việc mà quay vòng vốn của doanh nghiệp cũng lớn hơn và có khả năng chúng ta gọi là uh, có những cái gói kích thích kinh tế chúng nghĩ rằng là sớm muộn cũng có đấy nên việc mà gì ạ à, tỷ giá giảm rất mạnh và thứ hai là gì ạ à, thì kinh tế vĩ mô của chúng ta hiện tại nó đang ổn định hơn khá nhiều so với cách đây uh, nửa năm đến một năm thì đây là cũng là cái cơ hội để gì ạ uh, cái việc mà vay vốn sẽ nhiều hơn và giảm chứ gọi là cái việc mà giảm dự trữ dự, uh, cái tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng uh, đã gì ạ à, đang uh, trong uh, đầu đầu năm đã cũng có một số ngân hàng đã giảm khá mạnh thì đấy cũng là một trong những lý do uh, các bạn thấy rằng là đây là những cái nhóm ngân hàng đang được tích lũy và đang bước vào một xu hướng nhé xu hướng ở giai đoạn tăng trưởng còn xu hướng tăng trưởng như này thì chúng ta sẽ phân tích như sau hay là một số ngân hàng tăng vốn như này thì đây là một trong những gì à, điều rất tốt nhưng để chúng ta phân tích kỹ về nhóm ngân hàng như nào thì Dũng sẽ xin các bạn một buổi Dũng phân tích kỹ vào nhóm ngân hàng từ xu hướng từ ờ, mẫu hình từ ờ, những yếu tố vĩ mô ờ, lợi nhuận doanh thu trong thời gian tới thì Dũng sẽ làm video kỹ về cái này để các bạn khi các bạn đầu tư nó mang tính chất gì ạ một là gì ạ an toàn an toàn về dòng tiền thứ hai là an toàn những định chất rồi chúng ta vào ngoài nổ chất xúc tác để khiến cho cổ phiếu ngân hàng sẽ bước vào chu kỳ tăng điều thứ ba nữa là gì ạ à? chúng ta hiểu rõ thời điểm nào chúng ta mua vào thời điểm mua vào là cực kỳ quan trọng và điều thứ tư đó là chúng ta biết rằng là khi nào chúng ta biết nhóm cổ phiếu trong ngân hàng thì sẽ có nhóm cổ phiếu dẫn đầu và nhóm cổ phiếu gì ạ à? uh, bét bạc nên nếu các bạn mua cổ phiếu dẫn đầu thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ không mang lại kết quả chúng ta à, không ờ, bét bảng không mang lại kết quả cho chúng ta và chúng ta cần cần phải mua cổ phiếu dẫn đầu thế thì bây giờ chúng ta thấy là cái quá trình này nó cần thêm thời gian và chúng ta thấy là đây cũng là một cái cơ hội nếu các bạn học về vô địch các bạn sẽ thấy cơ hội rất là tuyệt vời thứ hai là gì ạ chúng ta lấy một cổ phiếu nữa khác thì các bạn thấy là TNG đi ạ thế thì TNG may thì bây giờ năm nay ấy, cái ngành dệt may là nó bị ảnh hưởng bởi châu Âu đang suy thoái khá mạnh thì bây giờ cổ phiếu này các bạn thấy là nếu quá trình tích lũy này đây lần thứ nhất này vượt qua thất bại tiếp theo là vượt qua đỉnh khối lượng lớn này nhưng hiện tại thì cái nếu mà trong trường hợp thị trường giảm chúng ta thấy được ưu điểm những uh, ờ, ưu điểm như này thị trường giảm cổ phiếu cũng giảm cái thứ hai trong những cái quá trình kéo xuống này à, không ai bán ra tiếp tục kéo lên không ai bán ra thì quá trình này có thể nó sẽ tích lũy thêm một thời gian nếu cổ phiếu này tích lũy thêm một vài thời gian nữa thì chúng ta thấy là đây cũng là một cái gì ạ cái cổ phiếu trong kỹ thuật nhé là cổ phiếu có thể lướt sóng ngắn hạn à, trong kỹ thuật có thể lướt sóng ngắn hạn tuy nhiên thì nếu bây giờ chúng ta nhìn về gì ạ châu Âu là hàng hóa là không tức là hàng hóa của châu Âu là hiện tại là chúng ta xuất khẩu sang châu Âu là rất khó khăn trong điểm này thì rõ ràng là cổ phiếu này thời điểm này nó chỉ mang tính chất lướt sóng nó không thể đi xa được nha các bạn nha chỉ lướt sóng thôi không thể đầu tư chung vào dài hạn được mà trong trường hợp nếu trong quá trình tích lũy thì chúng ta gọi là lướt sóng chúng ta lấy một cổ phiếu khác nữa cứ ba cổ phiếu đấy, ạ C TF CTF CTF thì cổ phiếu này bao cung à, thực tế những cổ phiếu bao cung như này thì nó nó đây chúng ta nhìn lịch sử của nó đấy các bạn nhìn đấy lịch sử của nó nó lên rất là nhanh nó rơi rất là mạnh và những cái cổ phiếu bao cung này chúng ta có thể thấy một vài cổ phiếu bao cung như Novoland đấy tất cả cổ phiếu này các bạn hiểu Novoland đấy, bao cung như nào thì các bạn có thể thấy ở đây tức là các bạn thấy là những cái cổ phiếu bao cung nó không mang lại kết quả cho đầu tư chúng ta nên khi mà gặp những cổ phiếu như vậy thì chúng ta hãy gì ạ đầu tư thì đầu tư một ít thôi còn thực tế là những cổ phiếu này nó là cái cách mà chúng ta gọi là uh, nhà đầu nhà tạo lập họ nắm giữ rất lớn và nó kéo lên sau đó họ bán ra kéo lên rất nhiều cách để kéo lên như Novoland kéo lên để gì ạ vay à, kéo lên để phát hành trái phiếu kéo lên sau đó thì ạ kéo lên để bán gọi là cắt xác tức là chủ doanh nghiệp bán sạch ra hết cho công ty và đó là chúng ta hãy uh, gặp những cổ phiếu bao cung như thế chúng ta thấy là nó rất là diện Novaland Novaland xin lỗi em à, ờ, cổ phiếu cuối cùng trong cái hôm nay đó là cổ phiếu nữa. ANV ANV thì các bạn thấy rằng là đây cổ phiếu mọi người hôm trước thì bảo là tổng sản tốt đúng không nhưng đây chúng ta thấy là ANV nó lên được một phiên và nó đã rơi như này quá trình này nếu giả sử nó có lên được thì nó cần cần tích lũy thêm nha tích lũy thêm nhé tích lũy thêm à, ngành thủy sản cũng có thể là được hưởng lợi trong thời gian tới và những cái quá trình này chúng ta gọi là nền đây là gặp kháng cự mạnh nó tạo ra nền đây và chúng ta sẽ đợi khi nào quá trình này nó siết chặt lại nha khi nào có biến động lớn ở giai đoạn đầu nha sau đó nó siết chặt lại thì chúng ta sẽ phân tích sau thế thì để để uh, tại vì hôm nay nó là giai đoạn đầu của quá trình tích lũy uh, Dũng mong rằng là trong thời gian tới uh, khi mà hiện tại thì uh, Dũng khá là ổn tức là sức khỏe cổ họng của Dũng khá là ổn nên trong thời gian tới bắt đầu từ hôm nay Dũng sẽ liên tục có những video uh, về các bạn có hỏi giả sử như bạn có hỏi về ngành dầu khí ngân hàng các nhóm như nào các bạn đặt câu hỏi ở phần dưới YouTube Dũng sẽ làm tất cả những video mà câu hỏi của bạn để các bạn nắm rõ được uh, chiến lược đầu tư trong giai đoạn này và thứ hai là các bạn biết được cái nhóm nào có thể dẫn đầu nhóm nào có thể dẫn dắt và nếu các bạn đầu tư như nào cho hiệu quả uh, thì hôm nay Dũng chỉ làm 20 phút để các bạn nắm rõ được, được uh, cái chiến lược trong này đó là đúng ngoài đơn giản thôi các bạn nhìn thấy rằng là có thể hôm nay nó hồi nhưng lúc này là đúng ngoài nha Ờ, xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong video tối nay xin cảm ơn